you tha thiết tôi xin gửi về gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai son hồng ngày mai khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai quan bên đường vắng tanh hỏi con em với anh con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dần ta tê anh làng thơ vũ quy ta đã ghi những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về trên trường anh bước đi có nàng hẹn đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cố chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cố trong vời một người xa cuối trời nơi đây phiên gắng danh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng ngoan dâng hết ân tình tính đến bao giờ hỏi đường xưa mà ai nhớ con đường xưa em đi thời gian có quyền gì đã mòn kia vẫn gì ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh hỏi con em với ai ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh hỏi con em với ai đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu đuôi ong bắn bướm bên góc cành cầu ao tình yêu lắng sâu đã đi vào còn nhớ thua ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời ru biết nước ai hát điều hồ quan tình yêu dở dàng như lỡ một cung đàn chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn nhìn trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ loi diễn kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tìm một người đành ôm nỗi tiếng cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau Mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu Đuôi ong bắn bướm bên góc cành cầu ao Tình yêu lắng sâu đã đi vào còn nhớ Thua ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên Sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình Lời ru biết nước ai hát nhiều hò quan Tình yêu dở dàng như lỡ một cung đàn rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ loi diễn kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tìm một người đành ôm nỗi tiếng cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài đành ôm nỗi tiếng cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài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 đầm bước đây đường em đi đường nơi hoa khắp chiến trường sound nhau hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau nghe lòng nức nở quan đau xưa nếu em đừng có bay cùng anh đâu có bây giờ lòng đau xót thêm thì thôi đừng nhắc hơi chi sầu rơi thầm trách người đi ham chỉ cuộc sống kim tiền hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy chỉ thấy xót xa khi con thơ hỏi mẹ đâu cha tìm mong đi em quay về bên mái gia đình bờ sông vòng tay ân tình anh đang chờ em nụ cười con thơ thân thương mây ấm gia đình bằng tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc thì non hèn biên giờ còn đâu bao lời thề đã thành mây bay không về nay trong đời chỉ còn em thôi hơi người tình ơi hôm nay anh về chiều nghiêng bóng xe đường quanh co dù quanh co cũng có lối về lối đi về ngập ngừng đầy hương hoa người tình ta đó mười năm qua hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ mãi đi tìm hình bóng vu vơ chân lạc loài từng bước ngu ngơ tình yêu nào đưa chân anh thôi loanh quanh quay trở về nhà tình yêu đầu em cho anh chưa một lần thế nó lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người yêu được là người tình Làm băng mắt nai tơ cho hồn bớt dài thơ Nếu được là người tình Đùa tóc trong chiều vắng Làn gió quá buồn. ngôn Ngàn vì sao trên trời Nhìn người yêu tôi cười Thiền tùng thắm trên môi Xin gió xa thôi đừng Đùa làm da tuyến trắng Làm đôi má thêm hồng hôm như xuân vừa mới bước đi vào đời một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã qua từng mùa lá bay đã nghe tim sạt rào hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình Thì tìm đến bên nhau Cho ngày tháng ngọt ngào Nếu còn là người tình Thì thôi thay máu áo Thôi sóng mắt xôn xao Vì thời gian không đợi Còn lời yêu giữ lại Để còn biết mê say Xin đến vì cuộc đời Còn tình yêu muốn thua Gọi nhau mãi người tình Nếu được là người tình là bao mắt nay tơ Cho hồn bớt dài cơ Nếu được là người tình Đùa tóc trong chiều vắng Làn gió thoáng buồn Ngàn vì sao trên trời Nhìn người yêu tôi cười Thèm cùng thắm trên môi Xin gió xa thôi đừng Đùa làm da tuyến trắng Làm đôi má thêm hồng tình yêu như xuân vừa mới bước đi nhì vào đời một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã qua tung bùa lá bay đã nghe tim giạt rào hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào nếu còn là người tình thì tôi thay máu áo tôi sóng mắt xôn xao vì thời gian không đời còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua gọi nhau mãi người tình xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua gọi nhau mãi người tình quên biết em xưa một đêm thân tình cờ sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi tình chưa thành lời vì con này tình gian dối rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau sợ câu và tư và sợ đường tình hai lối thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng chuyện yêu đương tình thương nhớ nhớ là thường đường tôi về đêm nay gió mưa lạnh cuốn qua tim anh đến phần buồn cô đơn càng rét nước nhớ người thật nhiều đành gọi thầm lên tôi tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò hôm nay phố đông người ngại cùng tôi đứng trong em đời qua từng giờ lòng càng đôi hồi sao xuyên và tôi bước vâng vâng vì chua cay lẫn thèn tôi trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau tình yêu là bông thành còn đeo vào mấy khói tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu biết mấy dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày São São ngày xưa em còn nhớ đang tô thị bóng con ngóng trông thời gian đã hoài không người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng ngày nay anh nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân tìm đâu trong tình yêu đường bền lâu để kiếm sau không giàu anh mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu xưa trước nước chàng yêu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bắt cầu còn anh từ xa cách làm anh hơn anh trách hỏi em có hay không mỏi mòn nơi hồi âm thêm hoa đành lẽ bóng như thương ai ngập lòng ngày xưa em còn nhớ nàng tô thì bồng con ngóng trông thời gian đã hoài công người thành đã của tình thế nhân tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếm sau công giàu anh mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu xưa trách nước chàng yêu từng đắng cay dài I do mà anh chim hút cánh bay thăm thắm đường dài ít về thầm em đôi khi trùm nhìn mẹ soi gương trang điểm cho đời thêm tươi thương tiếc đời tô phấn hồng sang nhà người rồi mùa xuân cũng qua mang theo cuối sai ngọc ngà đêm qua đêm tiếng gọi tương lai mơ thấy một ngày con yêu chân trang cuộc đời là bé cá là dòng sông như con nước lớn nước dòng mà ta như chiếc lá khô nước chảy rời nguồn là đánh trôi theo